必须你。 chia nhau ra Cô đến địa điểm thật Tôi đến địa điểm giả Cô biết mình phải làm gì rồi chứ Sao rồi? Tôi đã đặt cuốn sách Ừ, được rồi Sau khi cô ta đã lấy đi thông tin giả Cô hãy lấy hộp tiền và mang đến đây Sao phải lấy tiền của họ? Cô cứ lấy đi Chúng ta có việc cần dùng đến Tôi biết rồi lẽ rồi Ông ta để lại thông tin rồi Nhanh lên Anh Anh còn nhớ tôi chứ À chào cô Dạ chào anh Cô là cái người hôm bữa bị gãy gót dài Chân cô sao rồi Chân tôi cũng ổn rồi Cảm ơn anh hôm trước đã giúp tôi Không có gì À mà nhà tôi cũng gần đây á Nếu mà bây giờ anh rảnh thì có thể lên uống nước Ờ à, Tiếc quá Hôm nay tôi có việc quan trọng Công việc quan trọng mà Vậy anh cứ đi trước đi Hẹn cô hôm khác vậy Chào anh Chào cô lúc 10 tuổi. Vì từng nói với tôi, cô ấy muốn lớn lên thật nhanh và kiếm thật nhiều tiền mang về cô nhiều bệnh hiểm ăn. Cô ấy muốn giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn và nguy Gần đây cũng có một số người đến đây từ thiện quần áo và tiền. Đó, căn phòng đó đó, cũng do người ta cho tiền mới sửa được đó lúc trước á vách nó bị nứt ghê lắm đó à con nhớ là có một cái vết nứt bự lắm luôn á ở bên tường bên này nè à rồi mà thôi hai đứa tranh thủ về đi à cái thằng này dạo này à, sao nhiều việc lắm á lâu lắm rồi á nó mới đến thăm ba đó con dạ anh làm cảnh sát mà cho nên là nhiều việc lắm à. thôi tụi con về nha ba giữ gìn sức khỏe tụi con sẽ đến thăm ba thường xuyên hơn anh đừng có nói xạo nha để xem cái thường xuyên của anh thế nào đó ờ à dạ. à, thôi tụi con về đi ha chào ba dạ. dạ tụi con dạ. Ông biết ba tôi đang có vấn đề về tâm lý mà Ông là kẻ giết người Sao lại bắt người khác đền tội thay Ông đã hứa những gì với ông ấy Ông nhớ chứ 그래서 어쩌라고 à, Ông cứ vào đó vài năm Sẽ có người chăm sóc Tôi xin lo cho gia đình ông Con trai ông Tôi sẽ hỗ trợ đến khi học hết đại học Ông chỉ cần vào đó mà chịu tội Ông còn nhớ con trai ông ấy chứ tối dạ, tôi này Người mà ông hứa đã lo cho anh học Ba tôi đã bị tử hình Mẹ tôi vì thế ông đã bị trầm cảm mà tự tử Đồ khốn 아버지! 아버지! 아버지! 아버지! 아버지 아버지께서 아직 이루지 못하신 것 제가 대신 이뤄드리겠습니다 블랙엑스와 아버지의 원수 투어탕 제가 이어받겠습니다 Tôi cũng đang tính gọi cho ông đây Cô nghĩ cô đang làm gì vậy? Cô đùa với tôi đó hả? Tiền của tôi đâu? Cái gì? Ông còn dám nói cô đó đó hả? Đây hoàn toàn là một cái USB rỗng Cô bị điên à? Khoan đã Tôi cũng đã đưa tiền hết cho ông rồi mà Mẹ kiếp Chúng ta đã bị lộ rồi Thực ra Tôi đã cài vào USB một loại virus Có thể tìm ra được địa chỉ IP và kiểm soát được thiết bị đã đăng nhập Ý của ông là ông có thể kiểm soát tất cả từ máy tính của tôi đó hả? Cô bình tĩnh đi Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm ra được tên nào đang giữ cái USB thật cùng với số tiền của cô Thôi được rồi Tôi sẽ một mình giải quyết vụ này Anh về lâu chưa? Tôi về được một lúc rồi tôi vừa ghé ngang qua nhà mà hồi nãy cô nhân viên mang á lúc mà anh chơi với tụi nhỏ ba có dẫn tôi ra phía sau nhà cô nhân viên của mình vừa được xây thêm một khu vực đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ anh biết không tôi qua mà hình như dạo này bà không được khỏe chúng ta nên đến đó thường xuyên hơn ừ cũng đúng nghỉ ngơi chút đi cô vất vả rồi tôi không sao đâu Hôm nay tôi sẽ ở đây Có gì cần giúp á, thì anh cứ gọi tôi Chuyện đó có khả năng không? Ông không lừa tôi chứ Vậy sao từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy địa chỉ IP của hắn nữa Bình tĩnh nào Chỉ là hắn ta chưa cắm USB vào thôi Su à Cô có thể về nhà lấy giúp tôi một số vật dụng được không? Đêm nay tôi ngủ ở đây Ừ Được rồi Đây là danh sách những người đã bị sát hại Tất cả đều là thành viên trong tổ chức mà Sao hắn lại có cái này 흩어져가는 시간 속에 또렷한 그대 모습 언젠간 널 다시 볼 수 있을까 허공 속에 사라진 내 하루하루는 널 잊기엔 부족한가 봐